thì bếp có những ờ, thương hiệu kiểu dáng và hình thức khác nhau để các bạn có thể tham khảo nếu mà các bạn sau khi xem video mà cảm thấy quan tâm thì chúng ta có thể để lại một comment phía bên dưới kèm theo cái số ờ, mã số của bếp cũng như là cái số điện thoại của các bạn để nhân viên tư vấn của shop có thể liên hệ cũng như các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của shop là 0909 306 149 để có thể ờ, nhận được tư vấn trực tiếp rõ hơn về những chi tiết hơn về những kiểu dáng bếp này Bây giờ bắt đầu là bếp số 1 nè Bếp số 1 giá 1,6 triệu Bếp này thì ờ, có thương hiệu là Paloma IC330SBR Bếp này là có mặt trắng men Nút xoay Phía bên phải nó có nút ờ, chế độ rang 3 giây đây Số 2 là 2,2 triệu bếp này là thương hiệu Rinnai KGTM56DGL bếp này có mặt men thì ở đây chúng tôi có lắp đặt một cái nút công tắc rang đây thì đa số tất cả những cái bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật á, nó đều có cái que cảm biến để giới hạn nhiệt độ tầm khoảng từ 250 cho đến 300 thì nó sẽ khóa ga thì rẻ hơn khuyến mãi có độc quyền cái nút ờ, công tắc rang này khi mà các bạn ờ, bật lên á thì các bạn có thể thoải mái dùng cái ờ, bếp bên đây để có thể rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao không có lo sợ kìm hãm được nhiệt độ nữa nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ cho nhân viên của shop tư vấn kỹ hơn về vấn đề này số 3 giá 1,7 ờ, triệu bếp Rinnai VH56BL bếp này là mặt men cơ bản số 4 giá 1,6 triệu Paloma IC330 SFL bếp này thì có mặt sơn mặt của nó là mặt sơn có nút 3 giây đây số 5 giá 2,4 triệu Rinnai KGTM56DGL bếp này là mặt men cơ bản số 6 giá 1,6 triệu Rinnai KGE31NSBL bếp này cũng có mặt men cơ bản thôi số 7 1,8 triệu Rinnai KGM 562BE Bếp này là có mặt men cơ bản và có đất lắp đặt cái nút công tắc rang sẵn đây cho các bạn đây. Tiếp theo ở đây là một số bếp mặt men nút nhấn. Giá số bếp số 9 giá là 2,6 triệu. Bếp là Paloma IC N86BR. Số 10 giá 2,8 triệu. Bếp này có mặt màu cà phê đây. Paloma BAN41BHAR bếp này thì nó có ờ, bên bên trái của nó thì có chế độ chiên 180 độ C nè cũng như cái nồi cơm này là cái chế độ nấu cơm bên phải thì nó có chế độ 3 giây chế độ rang đây số 11 giá 2,6 triệu Rinnai KGM64BE và số 12 giá 2 triệu Paloma IC 800BR Tiếp theo bên đây là một số dòng bếp kính chức năng Đây là số 15 giá 8 triệu Bếp này là Rinai RTS61AWG 10RN Bếp này thì ờ, đây là một dòng bếp kính cao cấp nha các bạn mặt cái mặt bếp của nó là mặt, mặt kính viền được làm từ inox luôn đây viền được làm từ inox Bếp cũng full chức năng, có đầy đủ. Có các bạn có thể hẹn giờ ở cả hai bếp nấu và một bếp nướng luôn. Đặc biệt đó, đối với cái bếp này thì các bạn phải đặt nồi lên mới sử dụng được. Cái tính năng đặc biệt của bếp này là khi mà các bạn phải đặt nồi lên thì bếp nó mới cho bật uh, khởi động được. Tiếp theo là số 17, giá 5,5 triệu. Bếp này cũng mặt kính luôn. Bếp này mặt kính, viền của nó là sơn tính điện. Bếp có full chức năng. nướng đầy đủ mâm ờ, mâm nướng và vị nướng được làm từ inox đây có đầy đủ hai cái thanh ốp bảo vệ của hộp nướng luôn nè tiếp theo số 19 giá 6 triệu Paloma BA61WCKAL bếp này là mặt kính luôn bếp full chức năng hộp nướng có đầy đủ mâm nướng và vị nướng bằng làm bằng tí nóc này Số 20 giá nộp 4,5 triệu. Tokyo Ga RN BRO 28 BHL. Thì ở đây nó ghi là Tokyo Ga nhưng mà các bạn lưu ý cái Tokyo Ga này nè, nó không phải là một nhãn hiệu mà nó cung cấp bếp ga mà nó là một nhà cung cấp khí ga của bên Nhật. Họ đặt mua những loại bếp của Rinnai, Haiman hoặc là Paloma sau đó dán dán hiệu cái tem của mình lên. Mục đích là để quảng cáo, bán, tặng hoặc là tri ân cho khách hàng sử dụng khí ga của họ đây như bếp này á, là nó là Tokyo ga nhưng nhà hàng xuất của nó là Rinnai các bạn có thể nhận biết qua kiểu dáng của nó cũng như mâm vị đây bếp này là full chức năng bếp mặt kính có viền được làm sơn tính điện là được ờ, sơn tính điện nè số 21 giá 7 triệu Paloma IC66WCR bếp này thì có mặt kính kính này là kính cường lực chịu được nhiệt độ cao bếp full chức năng đầy đủ và tiếp theo ở bên đây á, là gồm có một cái bếp từ số 21 giá 3,5 triệu bếp này là hiệu Toshiba bếp có hộc nướng cũng như là nút của nó là nút nhấn này nhìn rất là đặc biệt và rất là hay đây tiếp theo số 22 á, là 8 triệu đây là một dòng bếp ga của Haman luôn Bếp này được sản xuất vào năm 2019 Tháng 9 năm 2019 đây Đây là hàng trưng bày Tức là hàng này á, ở bên Nhật họ không có sử dụng nhiều Họ chỉ trưng bày thôi Nên bếp còn rất là mới Bếp được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 đây Đây, là số 23 Đây là một dòng bếp kính Âm Bếp đầy đủ linh kiện của nó Bếp này thì nó có uh, chức năng nằm trong cái hộc này các bạn đến vào đây thì nó sẽ nhảy cái hộc ra đây đó đó là một số dòng bếp mà tôi giới thiệu đến cho các bạn nếu các bạn quan tâm thì các bạn à, có thể comment hoặc là liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của shop luôn sau đây thì tôi sẽ lên à, sẽ à, giới thiệu cho các bạn xem cái bếp chính của cái video clip này bếp này á, có thương hiệu là Paloma đất này thương hiệu của nó là Paloma nè series là ICN36 BSR bếp này có 6 mã số cuối để bảo hành là 900040 đây là nội thất phía bên trong của bếp đây tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để cho các bạn xem thử tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp lại và hướng dẫn những tính năng của bếp để các bạn xem bếp này có mặt men rất là dễ chùi rửa khi mà ờ, dầu mỡ nó có bánh ra chúng ta sử dụng bếp có sử dụng hai cái đầu chia lửa làm bằng ngông nguyên khối nè rất là bền họ thọ của cái đầu chia lửa này có thể lên từ 5 đến 7 năm linh kiện đầy đủ gồm có một cái nắp để che khói và xuyên đấy Bếp này thì được sản xuất vào ờ, tháng 9 năm 2017 Bếp có hộp nướng, một tầng lửa và trong bếp trong hộp nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox đây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 nguyên nhân chính làm tắt lửa khi mà ta sử dụng thường là chỉ là gió thổi mà thôi nơi nào quảng cáo là chống treo tức là quảng cáo không đúng với chức năng thật sự của bếp ở đây các bạn thấy là sau khoảng 3 giây thôi bếp của tôi đã khóa ra kèm theo một tiếng đóng đờ la ở một số bếp khác thì nó sẽ kèm theo một tiếng bếp tùy theo cái cơ chế ở ờ, sản xuất của nhà sản xuất họ làm ra và đèn nó chớp nè thực hiện tính năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa thành công cái chức năng thứ hai tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi nước nó nấu cạnh nồi với chức năng này tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt này để thay thế cho hai miếng đáy nồi bếp thì nó có hai cái que cảm biến thông minh đáy nồi này hai que cảm biến này á khi nó khi nó tiếp xúc với cái ngọn lửa khi tiếp xúc với cái đáy nồi ở đây nhiệt độ nó đạt đến khoảng từ 200 gần 300 độ thì bếp nó sẽ tự động nó khóa ga vì bề mặt tiếp xúc của cái que cảm biến và cái đáy nồi này nó yêu cầu là khoảng gần 300 khoảng à,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 này á, thì chắc chắn khi mà các bạn sử dụng á, nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam tại vì đây là một dòng bếp của nội trợ nội địa nhật tất cả những dòng bếp của nội địa nhật á, họ thiết kế khi mà chúng ta sử dụng một bếp những bếp còn lại nó cũng sẽ đều đánh lửa theo như thế này đây các bạn bật một bếp thôi nhưng bếp còn lại nó cũng sẽ đều đánh lửa tạt tạt tạt theo mục đích là để đốt cháy các lượng ga thừa ga rò rỉ trong trường hợp bếp có bị hư hỏng hoặc là nó bị rò rỉ ga phía bên trong cũng như á nó có kèm những theo những các que cảm biến tôi giới thiệu ở đây nãy giờ nó cảm nhận cái nhiệt độ giúp cho bếp có thể khóa mở đóng ga tự động nên nó sẽ khá là hao pin so với bếp ga của Việt Nam nhưng mà nhờ những thiết kế những cái tính năng như vậy á giúp cho cái bếp này khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ an toàn và tiết kiệm hơn bếp ga của Việt Nam sản xuất rất là nhiều thì cái bếp này á, nó có những cái que cảm biến giúp phòng chống cháy nổ cũng như mà khi mà chúng ta sử dụng sử dụng bếp á, thì ờ, bếp này nó sẽ tiết kiệm ga hơn bếp ga của Việt Nam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 nó vào giảm nhỏ lửa lại như thế này đây tức là nó qua cảm biến đang cảm nhận ngọn lửa nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động nó giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta thì ở đây á tất cả các bếp của nội địa Nhật nó đều có kìm hãm cái chế độ nhiệt độ này nó sẽ kìm hãm dưới hạn nhiệt độ khoảng 300 độ nó sẽ khóa ga vì thế khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao thì nó sẽ gặp khó khăn vì thế rẻ hơn khuyến mãi có ờ, độc quyền một cái nút công tắc rang như thế này khi mà các bạn lắp đặt cái nút công tắc rang này vào á khi mà khi mà các bạn lắp đặt khi mà các bạn lắp đặt cái công tắc rang này vào á thì quay cảm biến nó sẽ tự động nó chịu tăng mức hạn của, của cái uh, nhiệt độ lên từ hơn 300 độ C các bạn có thể sử dụng nó để thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao như bếp bên trái đã khóa ga rồi nè đây dù công tắc con đang mở sẽ đo nhiệt độ cho các bạn xem đây 260 độ bếp khóa ga bây giờ tôi để một lát nó nguội rồi thì thường thường bếp sẽ khóa ga vào khoảng từ 208 cho đến 290 độ còn đối với bên đây tôi bật công tắc nó lên bếp nó đã đạt đến 300 đây các bạn thấy 321 ờ, độ 334 độ các đây các bạn có thể thoải mái rang thực phẩm luôn nếu mà các bạn không muốn các bạn có thể bật công tắc qua bên đây thì bếp sẽ sẽ khóa lại các bạn thấy nó đủ nhiệt độ sẽ khóa ga ngay lập tức đó đây là độc quyền của đàn ông khuyến mái và tất cả những dòng bếp của đàn ông khuyến mái đều có thể gắn cái nút công tắc rang này vào nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho nhân viên của shop để có thể lắp đặt nút công tắc rang này ở đây hai bếp của tôi đã khóa ga này khi đặt đến nhiệt độ cần thiết dù công tắc còn đang mở đây thực hiện cái tính năng khóa ga khi uh, gió khi khi uh, nước cạn nồi thành công thì uh, bếp này á để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để các bạn sử dụng bếp một cách nó hiệu quả hơn á thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một cái pin pin sạc như thế này đây pin pin sạc này á, tuổi thọ của nó là từ 2 từ 3 từ 3 cho đến 4 năm tuổi thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy khi các bạn sạc đầy các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng để sử dụng các bạn kéo một pin ở vị trí này ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc của tôi chiều dài của nó cũng ngắn thôi nên sẽ không thể lắp vừa vào được để tăng kích cỡ cho nó chúng tôi có kèm cho các bạn một thanh lò xo như thế này các bạn mẹ hơi cong một đầu của lò xo lên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 để có thể biết được những mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng và đại lý thì bếp này nó là dòng bếp cơ bản thôi nó không có chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng hoặc là không có chức năng hẹn giờ để các bạn có thể hẹn giờ Nếu mà các bạn có hẹn giờ thì các bạn có thể có nhu, mua thêm cổ cắm hẹn giờ này giá là 80 ngàn nếu mà các bạn có nhu cầu để sử dụng các bạn lấy cục sạc chúng tôi tặng các bạn ra các bạn cắm vào sau đó, sau đó các bạn cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ này rồi các bạn cắm vào ổ điện thôi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 Ngoài ra khi mà khách hàng sử dụng bếp ga nội địa Nhật á, thường hay gặp vấn đề về cái lượng tiết lưu ga không có ổn định làm cho ngọn lửa khi mà chúng ta sử dụng nó không có được xanh đẹp mà nó lại bị đỏ. Thì 95% là do cái nguyên nhân là do cái van ga chúng ta sử dụng nó không phù hợp. Thì ở đây á, theo chúng tôi cái van ga sử dụng phù hợp là cái van ga Namilus NA345S này. Thì à, giá bán chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng là 3 130 à, ngàn ở những nơi khác họ sẽ bán là 160 ngàn và quảng cáo đây là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà các bạn lưu ý đây chỉ là hàng của Việt Nam sản xuất và xuất khẩu đi nước ngoài mà thôi ngoài ra xuất xứ của nó là ở Việt Nam